Xin chào tất cả các em học sinh của Quốc tế Cát Lâm Chắc hẳn giờ này thì các bạn đang chuẩn bị cho những cái bước chuẩn bị cuối cùng để có thể uh, chuẩn bị hành trang sang Đài Loan du học rồi Và ngày hôm nay thì Cát Lâm của chúng ta làm clip này để hướng dẫn các em khai thông tin từ khai y tế Bởi vì nếu chúng ta không khai từ khai y tế thì khi lên sân bay thì chúng ta cũng không thể à, có thể làm thủ tục check-in ờ, vào sân bay được Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khai từ khai y tế này nhé Đầu tiên thì các Lâm chúng ta sẽ gửi cho các em à, một đường link một đường link về khai thông tin nhập cảnh vào Đài Loan. Đây là chúng ta khai trên hệ thống ạ. Và trước khi mà chúng ta nhận được thì các em click vào cái đường link mà các Lâm của chúng ta cung cấp. Vâng khi mà các em kích vào đường link như thế này thì à, đầu tiên ở phía góc phía trái màn hình sẽ có lựa chọn các ngôn ngữ thì chúng ta chọn Việt ngữ để các thông báo của uh, trên hệ thống sẽ được uh, hiển thị bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt để các em có thể đọc được các thông báo của chính phủ Đài Loan. Và cô khuyến cáo các bạn là nên đọc trước uh, đọc trước khi mà chúng ta khai bởi vì chúng ta đọc như này thì chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta sẽ cần phải à, hiểu thêm cái thông tin về quy định của chính phủ Đài Loan cũng như chúng ta cũng sẽ biết được rằng là chúng ta sẽ khai như thế nào và, và tất cả các thông tin từ khai y tế này sẽ được khai bằng điện thoại của các em và cô khuyến cáo là tất cả các điện thoại khi trước khi lên sân bay sẽ phải được uh, sạc đầy pin. Cô xin nhắc lại là tất cả các cái điện thoại của các em khi mà trước khi lên sân bay thì cần phải sạc đầy pin. Và trên hệ thống thì chúng ta sẽ uh, thể hiện trên hệ thống này thì sẽ thể hiện chính là ngày chúng ta nhập cảnh và ngày hôm nay là thời điểm mà chúng ta quay clip này là vào ngày 12 tháng 3 nên hệ thống ờ, sẽ tự động ờ, chạy là ngày 12 tháng 3. Và ở đây là chúng ta sẽ có đăng nhập mật mã nghiệm chứng. và đây là để tránh tình trạng mà uh, có robot. Số ở đây của cô trên trên màn hình là 5975 và chúng ta bấm vào bước tiếp theo. một ba phẩy hai Vâng ạ, trên hệ thống tiếp tục các giao diện sẽ hiển thị ra đầu tiên là chúng ta chọn quốc tịch. Quốc tịch ở đây thì chúng ta là quốc tịch Việt Nam, các em bấm bằng chữ VI. VI là ra nhìn chúng ta sẽ hiển thị thấy là Việt Nam VN ở đây ạ. Chuyến bay, đối với các bạn sinh viên bay ngày 15, đối với các bạn sinh viên bay ngày 15 tháng 3. Sẽ, sẽ bay trên chuyến bay của hãng không quốc gia Đài Loan China Airlines với số hiệu chuyến bay là CI 792. Các bạn bay các ngày khác nhau thì chú ý các lâm ờ, chúng ta sẽ thông báo lịch bay với các thông tin cụ thể như là số hiệu chuyến bay hay là những thông tin về ờ, giờ bay để các em có thể cập nhật được nên chúng ta chú ý cái số hiệu chuyến bay này nhé. Nơi khởi hành ở đây chúng ta chọn nơi khởi hành là Việt Nam. Trong vòng 14 ngày qua thì chúng ta cũng không từng đi qua Hồng Kông hoặc Macau nên là chúng ta cũng không lựa chọn vào đây. Và thêm quốc gia, ở đây chúng ta sẽ chọn là à, mục đích. Mục đích đến Đài Loan của chúng ta là học hành thì chúng ta tích vào đây và lựa chọn là mục số 2 là học hành và chúng ta bấm vào bước tiếp theo. Khi bấm vào bước tiếp theo thì sẽ hiển thị ra các cái quy định của chính phủ Đài Loan liên quan đến việc cách ly và ở đây thì các bạn nên à, các bạn phải đọc thật kỹ và ghi nhớ bởi vì là à, các quy định của Đài Loan rất là nghiêm ngặt và bị nếu mà chúng ta vi phạm thì số tiền phạt sẽ rất là lớn. Sau khi đọc xong thì chúng ta bấm vào bước tiếp theo. Trên hệ thống sẽ hiển thị ra các thông tin mà chúng ta cần khai. Đầu tiên là họ tên. Nếu các bạn đánh bằng tiếng Trung thì sẽ ra tên tiếng Trung. Còn nếu đánh bằng tiếng Việt thì sẽ đánh bằng tiếng Anh không dấu. Ví dụ cô đánh bằng tiếng Việt, họ tên của cô là Nguyễn Thị Phương Oanh. Giới tính, nữ thì chọn nữ, nam chọn nam. Sinh ngày năm 1986 ngày mùng 1 tháng 1, đây chỉ là ví dụ thôi. Và quốc tịch Việt Nam thì tự hệ thống đã nhảy rồi. Số hộ chiếu, trên tay của các bạn đều có số hộ chiếu. Chúng ta đánh, chúng ta hãy xem xem số hộ chiếu chính xác của chúng ta là số bao nhiêu và nhớ là phải đối chiếu thật chính xác. Cô lấy ví dụ số hộ chiếu của cô là C123456. Tiếp theo là ổ ở, ờ, ở cột chứng ở, ở ô này ạ, à, ở phần số hiệu giấy tờ đi lại chứng nhận để mua vé thì ở đây thì chúng ta sẽ không có thì chúng ta không phải khai tiếp theo là số chứng minh thư nhân dân của Đài Loan ở đây bạn nhớ nhất là số chứng minh thư nhân dân của Đài Loan nếu chúng ta không có thì chúng ta sẽ tích vào đây ạ vì chúng ta không có nên các em sẽ tích vào đây trên hệ thống tự động nhảy ra số hiệu chiếu của các em số ghế ngồi thì chúng ta cũng chưa có bởi vì chúng ta chưa làm thủ tục check in và ở đây chọn cảng đến hiện tại thì chỉ có duy nhất một cảng đến là sân bay đào viên thôi nên chúng ta chọn vào sân bay đào viên Tiếp theo là một số thông tin như là trong vòng 14 ngày qua thì chúng ta đã có những cái triệu chứng này không, chúng ta điều tích không và có phiếu báo cáo kết, nghiệm, kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hay không thì chúng ta tích vào có. Bởi vì trước khi mà chúng ta lên máy bay thì chúng ta đều phải xét nghiệm COVID rồi và số điện thoại liên lạc các bạn chú ý là số điện thoại liên lạc này là số điện thoại Đài Loan và khi mà các bạn các em học sinh ở sân bay thì các Lâm sẽ phát cho các em mỗi người là 3 sim mỗi người 3 sim được đăng ký miễn phí và khi mà các em đặt chân đến Đài Loan thì cái sim này sẽ là cái um, cái sim này sẽ được thông và các bạn uh, chú ý là một trong ba sim thì các em lựa chọn sim nào thì chúng ta phải uh, lắp cái sim đấy vào Ờ, đắp cái sim ờ, điện thoại đấy vào điện thoại của chúng ta bởi vì khi mà xuống sân bay một cái là có thông báo về việc cách ly của chính phủ Đài Loan gửi vào số điện thoại của các em nên là chú ý cái số điện thoại và có rất nhiều bạn nên chú ý là khi mà chúng ta lắp sim nếu mà lắp sim vào uh, khi mà ở Việt Nam đã lắp cái sim đấy rồi thì khi sang đến Đài Loan thì các bạn chú ý chúng ta nên khởi động lại điện thoại để chúng ta có thể tiếp nhận được cái cái cái cái sóng của cái sim của điện thoại của hãng điện thoại đấy ví dụ như là mã quốc gia của Đài Loan là 86 thì chúng ta đánh là cộng 86 và số điện thoại của các em là số điện thoại mà Calam sẽ phát cho các em tại sân bay ví Ví dụ như là số điện thoại của cô tại Đài Loan là 0966 115 466 thì chúng ta sẽ sử dụng cái số điện thoại này và nhớ là sẽ bỏ số không đầu tiên đi ạ. Tiếp tục chúng ta kéo xuống nơi cách ly. Các em nhớ nhé, nơi cách ly sẽ có 3 lựa chọn và chúng ta lựa chọn vào cái lựa chọn số ô số 2 đây ạ. Cách ly tại khách sạn vui lòng xuất trình phòng đặt. Ở đây thì chúng ta lựa chọn ví dụ như là các bạn ở đào viên thì chúng ta sẽ lựa chọn ở thảo yến sư chúng ta lựa chọn trí thà tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn nơi chỗ ở thì chúng ta sẽ lựa chọn là quan lấn khơ chi ta xuế ân đến科技大学. Nơi cách ly thì địa chỉ như là các Lâm đã gửi cho các em rồi, là cách ly ở thành phố Đào Viên, ở khu vực Trung Ly và ở đường Quan Ta Lù. Quan Ta Lù, 38 Xiang. Xiang ở đây là ngõ và 27. 二十七号Tiếp theo, chúng ta sẽ lựa chọn phía dưới cuối cùng ở khu vực này ạ, là phương tiện. Thì chúng ta sẽ lựa chọn vào tự sắp xếp xe khách cỡ nhỏ chuyên dùng. Cái này là nhà trường sẽ tự sắp xếp cho các em. Và ở phần cuối cùng là xác nhận là chúng ta sẽ đã đọc mà tất cả thông khai, thông tin mà chúng ta khai ở trên là thành hoàn toàn đúng sự thật và chúng ta bấm vào bước tiếp theo. Vâng ạ, trên ờ, hệ thống thì sẽ uh, ra được toàn bộ cái thông tin của các em. Nếu bạn nào mà khi chúng ta nhớ là phải đọc lại, nếu trong trường hợp mà chúng ta đang khai sai thì chúng ta có thể bắt bấm vào sửa đổi để chúng ta sửa đổi những thông tin của chúng ta bị sai. Còn nếu chúng ta đã uh, khai đúng rồi thì mời các em bấm vào bước tiếp theo. vào ừ. bước tiếp theo vâng ạ vâng ạ đây là thông tin của cô đây là thông tin của cô khi mà nhập cảnh vào Đài Loan đây là tờ khai y tế và các em sẽ chụp lại màn hình chúng cô lưu ý là các bạn sẽ sử dụng điện thoại sau khi chúng ta khai xong thì chụp lại màn hình cái ờ, tờ khai y tế này và để sử dụng để khi mà chúng ta à, làm thủ tục check-in tại sân bay quốc tế Nội Bài hoặc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì chúng ta các cán bộ ờ, của hãng hàng không sẽ hoàn tất thủ tục để chúng ta có thể nhập cảnh vào Đài Loan. Và trên đây là hướng dẫn về khai tờ khai y tế và chúc các em sẽ có những thông tin cần thiết để chúng ta có thể à, hoàn toàn có thể chủ động được trong quá trình chúng ta ở sân bay quốc tế Nội Bài cũng như chúng ta có mặt tại Đài Loan. Xin cảm ơn.